Năm 2018, cả thị trường nhắc nhiều đến việc liệu có xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản. Tuy nhiên, các chuyên gia đều nhận định năm 2018 sẽ không xảy ra tình trạng này và thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực. Thực tế đã chứng minh đây là những nhận định hoàn toàn chính xác. Thị trường bất động sản năm 2018 đón nhận sự tăng trưởng tốt, lượng cung bất động sản đạt 44.788 sản phẩm, tăng 123,7% so với năm 2017 sản phẩm căn hộ vẫn là chủ đạo, chiếm 87,26% lượng hàng trên toàn thị trường. Trong đó, chung cư vượt 114,2%, căn hộ hạng B đang chiếm tỷ trọng chính với 61% thị phần. Theo sau là hàng C với 31%, các sản phẩm biệt thự, liền kề, nhà phố vượt 2,9 lần. Trong đó, khu vực phía Tây và Tây Nam đạt lượng giao dịch lớn bởi những chính sách quy hoạch của thành phố cùng tiềm năng quỹ đất rộng lớn của khu vực. Thực tế chứng minh, lượng tồn kho bất động sản năm 2015 ở mức 73.899 tỷ, lượng tồn kho năm 2016 là 63.740 tỷ, lượng tồn kho năm 2017 giảm còn 45.879 tỷ, lượng tồn kho năm 2018 đạt mức thấp nhất trong 4 năm, duy trì ở mức 24.000 tỷ. Lượng tồn kho qua các năm giảm, tính thanh khoản tăng đều qua các năm. Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng cho toàn bộ thị trường bất động sản. Tiếp nối sự phát triển ổn định đó thị trường bất động sản năm 2019 vẫn phát triển bền vững với nhiều triển vọng, hứa hẹn những tín hiệu tích cực và lạc quan. Quý 1 năm 2019, khoảng 9.700 căn hộ được tung mới ra thị trường Hà Nội, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2018. Hạng A ghi nhận lượng tung bán mới giảm 84% theo quý, số lượng căn bán đạt khoảng 9.800 căn, tăng mạnh 70% theo năm. Theo nhận định của Savills, phân khúc căn hộ hạng B vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường trong các giai đoạn tiếp theo. Các phân khúc, đặc biệt là phân khúc hạng B sẽ phải cạnh tranh mạnh hơn. Thị trường chung cư sẽ phải có sự sàng lọc và cạnh tranh cao, đặc biệt là về giá và chất lượng sản phẩm. Phân khúc nhà phố thương mại cũng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư bởi sự đa dạng trong mục đích sử dụng. Thực tế tăng trưởng khách du lịch rất mạnh, đặc biệt là du khách quốc tế vào Việt Nam, nên chắc chắn sẽ tạo niềm tin và thúc đẩy hoạt động từ nhà đầu tư. Lượng giao dịch thành công năm 2019 về sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng được dự đoán vượt năm 2018 khoảng trên 50% thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang có sự hiện diện của các chủ đầu tư uy tín. Chắc chắn những nhà đầu tư đến sớm sẽ là những người chiến thắng. Năm 2019, thị trường nhà đất tại các khu vực lân cận thành phố lớn cũng được đánh giá cao và kỳ vọng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Hãy cùng chờ đón một năm thị trường bất động sản sẽ có sự bùng nổ. Cánh cửa cơ hội đang mở rộng đối với cả khách hàng ở thực và khách hàng đầu tư. Hải Phát Lên, đơn vị kinh doanh và phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam